hàng về anh em ơi đang về mời hai chú ra khiên đàn không có chú nào ra khiên hết thôi để con ra con khiên hôm nay shop hoàng piano vừa về một cây đàn bên nhật hàng sách kinh hen nhưng mà đồ ờ, nhật bản chính hiệu bán cho một anh đại gia nặng lắm à phải nhờ hỗ trợ nặng lắm á mọi người ơi shop này toàn là trai không à trai trẻ và trai già vậy mới thì mày vô nhà đứng đi tao làm chứ không ra tiếng đây là người đàn ông tuy nhỏ con nhưng mà mạnh nhất nhỏ nhất nhưng mà mạnh nhất một mình ổng có thể khiêng một cái đàn lớn như vậy đó các bạn thấy nể chú ấy chưa đây ok chị mưa ơi đấy mưa là vui á mưa là có tiền á nắng quà làm sao có lúa ăn nè dọn là giờ ra đi chỗ nào các bạn à, thấy à, shop đàn hoàng piano tuy nhỏ như vậy thôi nhưng mà bán đàn là chất lượng nhất ở cái thành phố này luôn giá rẻ nhất nhân viên rất ít nên chi phí rất thấp sản phẩm thì quá là tuyệt vời sách một cái tàn từ bên Nhật về bán cho các bạn lời không được bao nhiêu tiền may mắn là được khách hàng ủng hộ nhiều mọi người giới thiệu nhiều thì mới bán lời được chứ số lượng thôi chứ đây một cái đàn chất lượng như vậy đó mọi người đồ second hand Nhật Bản như mới 99% rồi được ra được ra được ra đó thể hiện cho mọi người coi luôn chỉ hai người đàn ông nhỏ bé là khiêng một cây đàn giống như là bự chà bá luôn giống như là chú lùn vậy đó. đây các bạn Ờ, chiều cái đàn kia đi đây chúa tể của những chiếc nhẫn đây đây là những chú lùng nổi tiếng này những chú lùng nổi tiếng có sức mạnh phi thường đàn về nhìn nó mới như vậy nha mọi người qua một lớp tân trang đánh bóng lại một phát nữa thôi 99 phần trăm thành 100 phần trăm luôn mua đèn ở đây là có sửa chữa luôn nha linh kiện đầy đủ linh kiện chính hãng bảo hành uy tín chất lượng sản phẩm có trả góp lãi suất 0% luôn đầy đủ hết đấy tại sao Hoàng Piano làm ăn ngày càng phát triển là như thế ai cũng vui vẻ đúng rồi tiếp đón niềm nở đấy mọi người thấy rõ rồi đúng không cây hàng mới về quá là tươi Roland nha đó đó đó gì đó chỉnh sửa lại sao đó cho nó được ok đi sếp em kéo nó ra nó bị lật nắp rồi đó nhìn nó vậy thôi nha mọi người nhưng mà chỉnh lại được luôn mọi người yên tâm hàng chất lượng mà giờ mình cho các bạn coi khả năng chỉnh sửa đàn ở đây đang bị lật nắp mấy anh này ra sửa nó hết lật liền yên tâm hàng cao cấp đấy gỡ ra Alo. Mới 100% hay là kinh hand cũng đều như nhau. Khác nhau màu nước sơn thôi. Tới hoàng piano. Cũ là thành mới. Chỉ bán đàn xịn, không bán đàn dởm. Ở đây không xài à, đồ Trung Quốc nha mọi người. Hoàng piano nói không với Trung Quốc. Hoàng piano chỉ thích Nhật Bản thôi đàn của chúng tôi 100% Nhật Bản nhưng đồ cũ chúng tôi có thể tân trang thành như mới các bạn yên tâm khẳng định một câu luôn sửa đàn chuyên nghiệp hết rồi nè thấy chưa mọi người ok cây rola này về giá nhiêu nói luôn cho mọi người hốt có người đặt rồi thôi ừ. có người đặt rồi các bạn tới thì mua giá thì không thể nói được luôn á mọi người biết sao bởi vì khi mà mình nói lên một cái giá trên mạng những đối thủ cạnh tranh với hoàng piano người ta sẽ cho lại một cái giá khác nữa nó không tạo ra cái sự cạnh tranh về giá cả không tốt các bạn chỉ biết là bán đồ tốt nhất cho các bạn khui ra vậy luôn cho khách coi luôn hả ok cái này là bạn muốn cho khách coi nha đó không giấu giếm gì cả các bạn ơi bán đồ chất lượng là chất lượng đó. À, sửa được hết đồ zin cái cục này là từ bên Nhật nhập về là điện 110 bây giờ là mình phải đổi thành điện 220 đó được Nhật là như vậy á chứ mua mấy đồ Trung Quốc hay mấy cái đồ mới á, là ráp ở bên Indo ráp bên Malai điện 220 hết phải xài đúng đồ Nhật mọi người người ta nói hàng đồ Nhật là tốt nhất là như vậy đấy ok cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình nhập đàn về tại Hoàng Piano Roland này mã máy luôn bạn HB505 HB505 nha mọi người